Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha Vlog, kênh chia sẻ cuộc sống. Video hôm nay mình chia sẻ đến quý anh chị và các bạn mình làm món bánh kẹp tàng ong bột bắp nha quý anh chị và các bạn. Thì món bánh kẹp tàng ong bột bắp của mình á, các bạn à, rất là dễ làm, các bạn làm ăn rất là giòn và xốp. Đặc biệt các bạn để lâu thì cái bánh nó không có à, cứng nữa các bạn. Mấy em nhỏ thường hay thích ăn vặt với món bánh này. Và bây giờ mời các bạn theo dõi nha, mình sẽ làm món bánh kẹp tàng ong bột bắp này nha. Nguyên liệu của mình gồm có bột mì thì mình có là 500g bột mì và 100g bột năng 100g bột bắp và ở đây mình sử dụng là một lít nước cốt dừa và mình có 300g à, đường nè các bạn các bạn chọn đường cá trắng cho mình nha các bạn mình sử dụng à, bốn quả trứng này và dụng cụ mình nướng là khuôn nè các bạn đây là cái khuôn à, chống dính và cái khuôn này có đường kính là tắc 8 nha các bạn đây chiều rộng này tắc 1 tắc 8 bên đây là khuôn bánh kẹp cuốn và đây là dụng cụ để mình làm bánh lọt đó các bạn và hôm nay mình chia sẻ với các bạn mình sẽ làm món bánh à, kẹp bằng ong bằng bột bắp nha các bạn mời các bạn theo dõi nha thì đầu tiên mình sẽ đánh trứng ra trước nè các bạn mình dùng bốn quả trứng này nha các bạn đánh nha rồi mình à, dùng dụng cụ đánh trứng để mình à, đánh nha các bạn mình sẽ đánh tan bốn cái quả trứng này ra đánh tan bốn quả trứng này ra trước nè các bạn rồi mình sẽ lấy bốn cái quả trứng này để mình lấy cái cái trồng đỏ và trồng trắng ra nha các bạn đó mình lấy bốn cái quả trứng này ra rồi mình được bốn quả trứng đó các bạn rồi mình sẽ à, đánh à, cái à, trứng này ra cho nó tan ra nha các bạn rồi tiếp theo mình đánh trứng ra đánh cho nó tan trứng là xong mình cho đường vô để mình đánh à, tan đường ra tiếp theo mình sẽ à, chọn bột nha các bạn thì theo cách của mình chọn là mình chọn bột mì trước nha các bạn đó mình chọn bột mì trước nè mình chọn vô trứng rồi tiếp theo mình cho bột à, bắp với bột năng vô trứng luôn nha các bạn rồi mình sẽ chọn à, cho đều cái à, bột này với trứng cho nó tan ra các bạn dùng tay các bạn đánh cho nó tan cái bột mì này ra nha các bạn nếu như các bạn có máy trộn các bạn à, dùng máy trộn các bạn trộn cho nó tan mịn ra ha tiếp theo mình cho nước cốt dừa vô nha các bạn các bạn dùng giá các bạn à, múc nước à, cốt phía trên dừa đó nước dừa nằm phía trên đó các bạn rồi mình sẽ đánh cho nó tan cái bột này cho nó lỏng ra nè các bạn cho thêm nước cốt dừa nha các bạn Đó, trên bột cho nó lỏng ra một tí các bạn đừng làm lỏng quá nha các bạn bột nó tan ra gần được rồi đó các bạn các bạn thấy à, nó không còn đóng cục lại thì được như vậy là một lít à, nước cốt dừa của mình đó mình sử dụng có khoảng 300 à, ml chứ mình không có sử dụng hết nước cốt dừa các bạn đó rồi các bạn thấy nó bột nó vừa lỏng ha vừa thôi như vậy là xong cái phần bọc mình tiếp theo mình sẽ dùng khuôn này để mình nướng bánh lên nha các bạn tiếp theo mình sẽ à, nướng bánh lên nha các bạn thì đây là loại bánh kẹp à, tặng ong bánh kẹp tặng ong thì có à, trái tim và lỗ như thế này và khuôn của mình đó sử dụng là đường kính nó một tấc tám nha các bạn ở trên bề mặt của cái khuôn này có dán một cái lớp chống dính trong khi các bạn làm các bạn không có nước cốt dừa các bạn sử dụng bằng nước không thì các bạn thoa dầu lên đây một lớp dầu một lần thôi các bạn nướng cũng vẫn được cái bánh nó không bị dính và hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là loại khuôn này để cho các bạn à, dễ à, để cho các bạn à, thực hiện được món bánh kẹp và tàng ong nha mà không bị dính và cho cái màu bánh đẹp và đều màu nữa rồi tiếp theo mình sẽ cho khuôn lên lò để mình nướng bánh nha các bạn để khuôn lên bây giờ là mình sử dụng bằng ga nha các bạn có thể nướng bằng than nướng bằng than thì cũng rất là ngon nha các bạn đặc biệt là cái bánh nó rất thơm và đây là cái à, mình làm à, bằng ga này thì à, rất là tiện gia đình nào thì hầu như cũng có lò ga và mình chỉ cần có khuôn để mình nướng bánh này thôi rất là đơn giản mình để thời gian có khoảng 3, 3 phút để cho cái khuôn nó nóng lên sau đó mình sẽ cho một cái lớp dầu đầu tiên để cho mà để mình à, đổ bột lấy một cái bánh đầu tiên sau khi khuôn của mình nó nóng rồi đó các bạn các bạn cho đầu tiên á các bạn cho cho mình một lớp dầu ăn ha các bạn còn cái sau thì các bạn không cần phải cho dầu ăn đâu nha các bạn mình chỉ việc là mình nướng thôi đó các bạn thấy à, mình cho dầu ăn lên thì bắt đầu nó sôi lên á các bạn thì các bạn nướng bánh kẹp các bạn không cần dầu không cần dừa các bạn chỉ cần dầu các bạn thoa lên khuôn hoặc là các bạn không thoa nó cũng không dính nữa rất là dễ làm rồi khuôn nó nóng lên rồi đó mình sẽ cho bọt vô để à, mình làm à, cái bánh đầu tiên nha các bạn và mình nhắc lại các bạn là cái khuôn này là khuôn chống dính đường kính là một tắc 8 loại lớn nhất đó các bạn nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng khuôn bánh kẹp tầng ong bánh kẹp cuốn vân vân các loại như là dụng cụ nhà bếp lò nướng các bạn vui lòng liên lạc với mình nha qua số máy điện thoại 0972 837 702 hoặc số máy 0949 363 182 để à, mình à, cung cấp sản phẩm à, dùng để hỗ trợ cho các bạn làm bánh nha Rồi bây giờ bánh của mình nướng có khoảng 10-15 phút thì nó bắt đầu nó chuyển sang màu vàng và nó chín đó các bạn Mình đã thăm chừng thử cho các bạn thấy Và tiếp theo mình sẽ lấy bánh ra đây là cái bánh đầu tiên mà mình à, lấy ra nha đó các bạn dùng à, nĩa các bạn dùng nĩa nha các bạn các bạn lấy à, nhẹ nhàng thôi đó các bạn lấy ra lấy ra cho mình ha đó các bạn để riêng ra đó đây là một cái bánh đầu tiên mà mình nướng được đó các bạn đó dưới cũng vàng và ở trên này thì nó nó vàng đều ha và tiếp theo mình sẽ đổ à, bột vô để mình làm cái à, một cái khác các bạn à, dùng giá các bạn cho mình một giá bọt nha các bạn một giá bọt đó các bạn đổ vào giữa khuôn và các bạn cán ra nè đó các bạn cán ra cho đều ha các bạn các bạn cán cho bột nó chảy ra cho nó đều ra nè rồi mình à, để nắp lại đây đây là cái bánh đầu tiên nha các bạn cho các bạn kiểm tra dùm cho mình nha rất là đều vàng rồi tiếp theo mình lấy bánh ra nha các bạn thì à, cũng như thao tác ban đầu đó các bạn các bạn à, lấy ra cho mình nha ở đây là cái bánh thứ hai mà mình à, mới vừa nướng xong đó các bạn mình để qua một bên đi đó, đây là cái bánh thứ hai mình mới vừa nướng xong nè các bạn các bạn thấy nó nó không dính luôn nè rất là dễ lấy nha các bạn mình dùng à, cây nĩa đó các bạn mình lấy cái bánh này lên ha đó các bạn lấy các bạn để qua đây cho mình được hai cái đó các bạn được hai cái bánh ha rồi bây giờ mình à, sẽ à, làm một cái khác mình cũng lấy một giá bột đó các bạn mình cho vào khuôn đó cho vào khuôn nha các bạn nếu như cái, cái lượng bột mà nó còn ít đó các bạn cho thêm một miếng nữa cho nó đủ ha nhiều quá thì dễ bị đầy các bạn các bạn cho vô cho nó đều nè dễ làm nha các bạn đây được hai cái bánh ha nè các bạn bóng và đẹp bánh kẹp đây bánh kẹp một đàn ông rồi tiếp theo mình à, lấy à, bánh ga đó thao tác thì cũng rất là dễ mình à, canh bề dưới và bề trên đó thì được thì mình lấy ra đó nãy giờ mình làm được ba cái đó các bạn ba cái ha các bạn ha rồi mình à, cho bọt vô khuôn nè các bạn để vô khuôn cho thẳng cho bọt vô mình trở lại mình lấy ra luôn nha các bạn xong đó đây là cái bánh à, nãy giờ mình nướng cũng rất là nhiều